Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải U20 châu Á nữa nha. Trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì anh em cũng đã xem những cái trận ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em hết rồi. Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em cái soi kèo là U20 ông anh với di ờ, cái tăng nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận nữa đó là Trung Quốc với Ả Rập Xê Út nha thì trước khi vào nhận định thì anh em nào mà muốn vào nhóm của mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình đó là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình thì ngày hôm qua mình đã có nhận định ờ, bên ờ, cái kênh là về hút lúa nha anh em thì đây là cái kênh chính của mình thì ngày hôm qua mình đã có nhận định cho tất cả anh em đó là ba trận đó là trận U20 ờ, Việt Nam thì ngày hôm qua mình cho tất cả anh em ăn full kèo của trận U20 Việt Nam này nha và cái Man City thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Man City thì anh em cũng đã húp full cái mã kèo Man City với tỷ số là 2-0 rồi còn Brighton thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Brighton chấp hình như không phải 25 hay sao anh em thì mình đã cho tất cả anh em húp full cái đặng Brighton này với cái tỷ số là 4-0 rồi thì hôm nay mình sẽ vào nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận U20 uh, ờ, châu Á nữa nha thì anh em nào mà muốn xem nhiều video hơn thì anh em có thể qua cái kênh uh, ờ, BLB hút lúa cũng được mà à, tại hai kênh mình nhận định hai mỗi trận khác nhau hết anh em không có nhận định trùng nha thì còn anh em nào mà muốn vào nhóm để nhận kèo nhiều hơn và nhận được những mã kèo rung á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình đó là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em làm cách nào để vào nhóm chơi nha còn à, mình không nhận những anh em mà vào xin kèo ra đánh ngoài nha tại vì kèo trong nhóm mình không cho anh em đem ra ngoài à, đánh ở ngoài anh em chỉ à, đăng ký trang bên mình và anh em đánh luôn thì cái trang anh em khỏi lo về cái vấn đề mà cái chuyện trang với bọng về rất là uy tín rồi tại mình lên làm hai ba kênh cho tất cả anh em mình là lấy cái sự uy tín đi đầu là mình cho tất cả anh em kèo để anh em chơi trong cái trang thì cái trang đó rất là uy tín anh em có thể nạp rút một ngày à, năm bảy trăm triệu hoặc là một tỷ cũng vẫn là bình thường anh em khỏi cần lo vấn đề mà <laughs> rút với nạp nha còn có bây giờ trang rất là nhiều anh em có thể lên google anh em sệt một cái ra cái đóng trang mà anh em đăng ký vô anh em chơi cái chuyện anh em rút ờ, vốn về có được hay không cái đó là mới quan trọng nha thì đó là cái vấn đề mà mình khuyên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang nào uy tín để anh em chơi và anh em vô một cái hội nhóm nào ờ, giống như là nhóm của mình đi anh em vào mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em từ A đến Z tới khi vào kèo luôn anh em thích thì anh em theo kèo mình còn anh em không tin tưởng mình thì anh em cứ đánh nghịch không có chuyện gì quan trọng hết thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em đó là cái giải ờ, U20 châu Á đó là trận giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê Út nha anh em diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng đây là bảng D nha anh em hiện tại trên bảng xếp hạng thì Nhật Bản đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 3 điểm và một bàn thắng còn Ả Rập Xê Út trong khi đó cũng đang có 3 điểm và một bàn thắng nha thì Trung Quốc đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và không chưa có điểm nào và đang âm một nha anh em thì anh em xem cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy rồi bên phía ờ, Trung Quốc nha anh em bên mình sẽ ờ, thành tích của bên phía Trung Quốc trước thì anh em thấy rằng Trung Quốc này nó có một cái phong độ là chỉ có 3 bàn thua trong 10 trận gần nhất và hòa tới 4 trận và để thắng 4 trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng Trung Quốc này cũng đang rất là tốt nha nó chủ yếu nó cầm hòa được những uh, ông lớn đó nha anh em thì anh em thấy đây đấy uh, ờ, CFA trước đó là giải CFA thì uh, giải này cũng Trung thì anh em thấy Trung Quốc nó đang có cái phong độ là hòa wow, rất tốt còn bên phía anh em thấy bên phía Ả Rập Xê Út đây Ả Rập Xê Út chỉ có một thắng một trận gần nhất là trước uh, à, Kyrgyzstan với cái mã tỷ số là một không kém cỏi thì uh, trong khi đó trước đó nữa thì Ả Rập Xê Út anh em cũng thấy Ả Rập Xê Út toàn nguyên một chuỗi thua hòa hòa thì trước đó Ả Rập Xê Út đã thắng được Ai Cập nè anh em đã à, thắng Palestine thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em còn cái tỷ lệ kèo rồi mà nhà cái đưa ra trong cái trận này mình sẽ đưa đưa cho anh em xem đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì cái trận này Ả Rập Xê Út chấp với mã kèo là 1.5 và tài xỉu là 2.75 thì à, nếu mà anh em đã có xem cái trận trước đó rồi á, thì anh em cũng biết Trung Quốc không phải là ghi được bàn vào lưới của Nhật Bản nha anh em mà là do bên phía Nhật Bản phản lưới nhà thẳng lưới nhà nên Trung Quốc mới được cái một bàn là mới có cái tỷ số là 2-1 nha thì bởi vậy mình khuyên anh em trận này anh em nên nằm đội sân khách là Ả Rập Xê Út nha anh em chấp với mã kèo là 1.5 tài xỉu thì anh em phải vào rung thì rung tại sao mình không cho anh em biết rung lúc nào rung á, là mình sẽ báo cho tất cả anh em tới cái trận đấu mà mình nghi sẽ gần có bàn thắng thì mình sẽ báo cho anh em anh em vào rung nó mới hiệu quả chứ ờ, rung anh em nghĩ trận nào anh em cũng vào rung được thì có có đường anh em thua rất là cao bởi vậy mình khuyên anh em vào cái nhóm để anh em có thể mình báo rung cho tất cả anh em anh em thích thì anh em vào anh em không thích thì anh em không vào cái đó là nếu mà anh em vào nhóm của mình thì tỷ lệ kèo rung mình đưa ra là cho tất cả anh em là tỷ lệ ăn rất là cao đó anh em cũng có thể vào cái mã kèo Ả Rập Xê Út được nha anh em thì Ả Rập Xê Út à, năm 2018 thì U20 Ả Rập Xê Út vào tới ờ, trận chung kết chỉ để thua Hàn Quốc thôi nha anh em thì anh em có thể vào cái mã kèo Ả Rập Xê Út ờ, chấp 1.5 được nha thì cái trận này ờ, mình đánh giá Ả Rập Xê Út rất là cao thì anh em có thể vào cái mã kèo Ả Rập Xê Út được nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận U20 Trung Quốc và U20 Ả Rập thì anh em nào mà đang xem á nếu mà anh em nào tin tưởng mình thì anh em cứ vào mạnh tay cái kèo Ả Rập xíu cho mình à, anh em không tin tưởng thì mình không ép anh em phải theo mã kèo mình mà anh em có thể đánh nghịch kèo mình lại còn anh em nào mà muốn nhận được nhiều kèo hơn á không phải mình nhận định một kênh này cho tất cả anh em thì anh em cũng thấy mình có một cái kênh chính là nhận định một ngày cho anh em ba bốn trận thì anh em cũng biết rồi anh em vào nhóm thì anh em nhận không chỉ riêng một vài mã kèo mà anh em nhận phải từ vài chục mã kèo cái đó là anh em đánh anh em chia đều vốn và anh em đánh thì một ngày anh em phải lãi ít nhất là từ nếu mà vốn anh em lớn thì anh em lãi phải từ một hai củ trường vốn anh em nhỏ thì anh em cũng lãi mà lãi ít còn anh em nào mà vốn ít vốn ít thì mình sẽ chăm sóc anh em riêng là gửi kèo riêng cho mấy anh em mà cái kèo nào tỷ lệ ăn cao nhất thì đó là trong nhóm của mình thì anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình đó là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa anh em cứ lên Telegram anh em nhập a cộng kèo bóng hai lúa thì nó sẽ ra cái tên của mình là anh em cứ vào đó anh em nhắn tin trực tiếp qua cho mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký chơi kiểu sau luôn nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận U20 Trung Quốc và U20 Ả Rập rồi nha. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.